đang nghe nhạc tại website nhạc dj vn không cho em buồn buồn đến bên anh khi em buồn rồi quay bước khi em chẳng cần nữa nhìn về quá khứ như thế đi đi ông đã quen sống không cần ngày theo bóng anh em còn nhớ không ngày ta vẫn bên nhau yêu mình anh nhé em chỉ cần thế thôi là anh hạnh phúc lắm rồi từng ngày qua đi em vẫn chưa về chỉ còn mỗi anh nơi đây mà thôi vì sao hỡi em tại sao thế em, em, em, em. chiếc hôn đầu chia tay của em làm anh nỗi đau hạnh phúc mong manh sao em vội vàng đánh mất hơn người dù yêu người mới cũng chỉ là người thứ hai chẳng thể như tình yêu đâu chẳng thể như tình yêu đâu Música sáng lên chẳng có